quý các bạn đến với video của điện máy Cường Linh thì hôm nay đã là tháng 3 năm 2022 thì hiện nay cái nhu cầu sử dụng cái máy băm cỏ băm cây ngô uh, cỏ qua cỏ sữa làm thức ăn chăn nuôi cho trâu bò cho dê của bà con đang rất là nhiều và bà con sử dụng gia đình với hai ba con trâu hoặc là bốn năm con thì tầm tầm đấy đổ lạnh thì uh, việc sử dụng nhu cầu một cái máy uh, vừa phải thì uh, rất là lớn cho nên hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý bà con cái máy băm cỏ gia đình uh, dùng cho gia đình với giá thành rất là vừa phải đấy ờ, một cái ờ, máy này giá chỉ 2 triệu 100 nghìn đấy, hơn 2 triệu một tí thôi đấy, đấy là chúng ta đã có thể có máy để chúng ta sử dụng gia đình về để băm được uh, cây ngô rồi là cỏ voi cỏ sữa đấy à, hoặc là uh, những cái uh, mọng mĩa ngòn mĩa non làm thức ăn cho trâu bò dê thì à, đây giới thiệu bà con đây là cái máy chúng ta đây nó sẽ có ờ, máy nhìn còn ờ, nó sẽ hình vuông như này và đằng trước nó sẽ có viết uh, in chữ là máy băm cỏ Đấy. Uh, đây cái chân đế của máy thì không thì hoàn toàn hàn bằng các thanh chắp V hàn lại với nhau như này đấy hàn bằng các thanh chắp V hàn lại với nhau uh, ở đằng sau này là cái motor của máy đấy thì máy thì sử dụng motor gắn trực tiếp giao gắn trực tiếp vào motor như này không chạy qua dây cu loa và motor của máy thì ờ, là motor 1 kg mốt motor 1 kg mốt à, sử dụng điện một pha 220V điện gia đình điện thắp sáng thôi đấy phích cắm ở đây đấy. À, điện thắp sáng 220V điện gia đình motor này là motor dây đồng 100% à, quý bạn à, mua máy thì motor này sẽ được bảo hành một năm trong vòng một năm nếu mà chúng ta cháy hỏng chúng ta sẽ được đổi mới à, máy thì có màu xanh à, rất là đẹp như này rất là bắt mắt nhìn rất là mát mắt như này à, đây là trên ờ, cái thân thành của máy này thì đây là cái cửa để chúng ta bỏ nguyên liệu vào đấy, cái cửa của nó nó sẽ có hình ờ, hình vuông nha đường kính nó khoảng 18 phân đấy à, cái bệ ở đây đấy và chúng ta sẽ bỏ cỏ bỏ chuối vào từ đằng sau này nếu trường hợp mà chúng ta bong cái chuối mà lớn quá thì chúng ta sẽ ta à, sẽ phải là, là chẻ bớt cái chuối ra đấy còn trường hợp này thì chúng ta sẽ chủ yếu là bong cỏ là chính Ờ, nó sẽ có hai cái khóa đai hai bên này đấy rất là an toàn ở đây bà con trong lúc qua sử dụng thì chúng ta sẽ khóa vào cho nó an toàn nó sẽ có hai cái khóa đai đấy, chúng ta sẽ mở cái này ra à, đây là nhìn bên trong máy này đấy, bên trong máy bên trong máy thì có một cái lưỡi dao hai cánh như này à, bắt thẳng vào trục của cái motor đấy thì bà con nhiều khi chúng ta muốn mua cái khung không thì chúng ta phải để ý là cái motor chúng ta trục nó phải có tiện ren sẵn như này đấy thì về chúng ta lắp dao lắp uh, lưỡi nó mới vừa chứ nếu bà con mua về mà cái trục motor nó khác một tí mua chỉ motor bên ngoài thôi thì về chúng ta sẽ không lắp được Đấy, mà chúng ta sẽ phải lấy cả máy cả motor về đồng bộ thì về nó sử dụng nó sẽ dễ hơn ờ, đây là cái tấm cửa cũng làm từ thép rất là dày ở đây Đấy, sơn hoàn toàn sơn kín sơn tính điện hoàn toàn Đấy, hai bên có hai quả đai đây là cái cửa vào bên trong cửa vào bên trong thì nó sẽ nhỏ hơn đấy hình hình phễu cửa này thì nó tầm khoảng ờ, 12 phân thôi đấy trường hợp bà con băm cỏ băm, băm mía còn ờ, băm ngô còn trường hợp băm chuối chúng ta sẽ phải trẻ ra lưỡi dao lưỡi dao thì hoàn toàn làm từ thép đây bà có thể nhìn lưỡi dao rất là sắc bén ở đây đấy lưỡi dao băm rất là sắc bén làm từ thép rất là tốt ở đây đấy cái lưỡi này thì ờ, cũng rất là dễ tháo mở thôi bà con dùng cái cờ lê 17 à, 19 thì chúng ta mở con ốc ở giữa này ra thì bà con mở ra chúng ta sẽ ờ, thay cái lưỡi dao ra thì bà con có thể mài hoặc là thay dao mới rất là dễ dàng à, cái trục của máy ở đây à, kích thước của máy cũng khá là gọn gàng máy có à, bề ngang bên trên đấy là 50 đấy, chiều cao thì tầm khoảng 70 à, và bề ngang thì khoảng 40 40 50 70 cân nặng khoảng 30 cân thôi một người bê thì chúng ta bê ra bê vào rất là dễ đấy, máy thì nó có bốn chân vuông như này đấy, máy có bốn chân vuông ở ờ, bên trên máy này thì có ờ, ghi sẵn cái ờ, các cái hướng dẫn khi sử dụng máy đây đặt máy ở nơi bằng phẳng này à, sử dụng điện 220V đấy nguyên liệu thì là vệ sinh sạch sẽ à, hạn chế những uh, cây cứng này hoặc là ví dụ như là cây gỗ chúng ta rơi vào thì cái dao nó sẽ nhanh mòn đấy đấy các lưu ý khi sử dụng máy thì sau đây tôi sẽ tiến hành uh, cắm máy lên cho các bạn uh, xem cách cái máy này chúng ta sẽ mở ra cho nó dễ xem lưỡi thôi còn bình thường bà con ờ, chúng ta mà mua lúc sử dụng chúng ta sẽ đóng ờ, đóng cửa lại cho nó an toàn nó quay đây Đấy, quay rất là nhanh vòng cua của motor 2900 ờ, vòng một phút à, 1450 vòng một phút để quay rất là nhanh Đấy, đây dùng để bong cỏ thô Đấy. Đấy. Đấy thì ờ, đối với quý vị và các bạn ở gần thì chúng ta có thể ờ, đến tận nơi trực tiếp công ty ở số 36 cổ Điển, Tứ Hiệp để chúng ta lấy hàng anh chị Hà Nội. Hoặc là ví dụ các bạn ở xa chúng ta có thể gửi xe hoặc gửi bưu điện về cho bà con. Chúng ta có thể nhận hàng, kiểm tra hàng, có thể bỏ cỏ và băm thử được rồi thanh toán tiền. À, với quý vị và các bạn ở xa thì tiền cước tầm khoảng 200 000 nữa là 2 triệu 300 000 là chúng ta có thể máy này về đến tận nơi. Đấy,